An đã quay trở lại với trên ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tình hình ờ, dịch bệnh Covid-19 hiện tại thì ờ, số ca nhiễm đã tăng lên 10.000 ca một ngày đây là một tin rất là đáng buồn ừ, thì như các bạn đã biết là khi mà dịch bệnh mà nó kéo dài thì phải cách ly phải phong tỏa kéo dài theo thì nó sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn các bạn cũng biết là giá tất cả các mọi các mặt hàng giá cả đều tăng à, vận chuyển cũng tăng nguyên vật liệu cũng tăng mọi thứ đều tăng chuyển phát nhanh mua điện gì cũng tăng hết tất cả mọi thứ đều tăng nhưng mà các thu nhập của các bạn thì đang đi xuống thu nhập của các bạn thì giảm xuống cho nên là một cái thu nhập mình để có để mình mua những cái thứ đó để mình đáp ứng cuộc sống mà bây giờ thu nhập mình xuống mà những cái thứ tăng lên thì kéo dài một khoảng thời gian thì các bạn sẽ không thể nào chịu nổi những người giàu thì họ có thể sống cả năm hay nhiều năm cũng không thành vấn đề gì nhưng mà đối với những cái người lao động nghèo thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và kinh nghiệm bản thân của mình ngày xưa cũng vậy đó các bạn đi làm bệnh cũng không dám nghỉ kể cả ờ, một hai ngày cũng gán mà đi làm đó đó là nếu mà trong cái tháng đó mà bị mất mấy ngày có nghĩa là hụt hụt là phải mượn rồi phải sống và, và phải, phải phải nợ cho nên là à, nếu mà những bạn nào mà khá hơn thì có thể sống được hai tháng à, có nghĩa là tiết kiệm để dành này kia đó thực sự là lương của công nhân á, lương của một người lao động ờ, bình thường á, rất là thấp chỉ đủ chi tiêu à, tiền nhà tiền ăn là sinh hoạt này nọ kia vui chơi cũng phải cho người ta vui chơi à, một chút nhá nhưng mà nó cũng vừa đủ trong đó thôi chứ nó không thể nào dư chỉ cần thiếu một một tháng mà thiếu ngày thiếu ấy là coi như là khổ liền chứ không phải như các bạn nghĩ là ừ tại sao không tiết kiệm có tiền đâu mà tiết kiệm các bạn không có tiền để tiết kiệm Đó. thậm chí muốn mua cái điện thoại tốt hơn hoặc là cái điện thoại mà nó bị hư cũng rất là khó khăn luôn không có tiền để mà thay đổi đâu đó, những cái bạn nào mà lên mạng nói là ừ, chân ờ, đó không biết sống tiết kiệm cho nên là dịch tới là không không đỡ được mà thật sự á là dịch nó đã kéo dài ra gần 3 tháng rồi chứ không phải là 15 ngày giống như ngày trước nếu mà 15 ngày mà là 15 ngày mà một cái người lao động mà thu nhập thấp đối với họ 15 ngày mất tiền lương là coi như là xong rồi đó và nợ ngập đầu mà thậm chí không có khả năng chi trả mình chắc chứ các bạn các bạn nào mà làm cho dây tăng lãi hay cho dây gì đó, đó các bạn sẽ hiểu người ta sẽ không mất khả năng chi trả bởi vì cái thu nhập của người ta kiếm ví dụ một tháng người ta kiếm có 5 triệu người ta xài hết 5 triệu bây giờ người ta mượn các bạn 100 ngàn để chăng nữa người ta cũng không thể nào tạo ra thêm được 5 triệu mốt để mà trả cho các bạn 100 ngàn đó thì các bạn sẽ phải cố gắng ở nhà để chấm dứt dịch thì nó mới giải quyết được tình hình còn nếu các bạn tiếp tục ra đường à, không cách ờ, không không tuân thủ 5k thì nó sẽ gây rất nhiều khó khăn và tình hình này kéo dài là rất là khổ